chào quý vị các bạn đến với cái máy cường linh thì ờ, hôm nay chúng tôi đến tại uh, ờ, xưởng làm máy này đấy thì uh, mùa hè sắp tới thì chúng tôi uh, mang đến quý vị các bạn uh, một sản phẩm đó là máy ép nước mía uh, bình thường thì chúng chúng ta thấy những con máy ép nước mía lớn để uh, đẩy đi uh, ngoài đường các thứ thì nó khá lớn là sẽ khó khăn trong uh, quá trình di chuyển hay là uh, lắp đặt với đối với những uh, quán uh, mini quán nhỏ hay là quán gia đình thì hôm nay chúng tôi đem giải pháp các bạn đó là một máy ép nước mía này mini máy nhỏ phù hợp với các à, gia đình hay là quán nhỏ lẻ đấy thì tổng thể con máy nó nhỏ thôi nó cao tầm khoảng uh, à, 50 phân đấy rộng thì tầm rộng thì tầm khoảng uh, à, 40 phân 45 phân đấy. hai bên máy thì có thiết kế hai cái uh, đỡ như này đấy để dễ mình dễ di chuyển máy trong lương tầm khoảng à, 35 cân thôi Đấy. máy sử dụng điện gia đình 220V có công tắc à, các mức à, ép khác nhau này ba mức này Đấy. có đèn báo hiệu điện này Đấy thì à, máy gồm các bộ phận cụ thể như ở phần dưới này là chỗ để lắp motor đấy thì motor sẽ chuyển động qua bánh xích à, bánh răng ở bên này đấy bên này điện này ở bên này là cái à, bánh răng truyền động của à, ba cái trục ở trong đấy là tôi sẽ đi sâu vào đấy, đấy tổng thể thế này ở đây đây là đầu vào đây là đây chúng à, chúng ta bổ những canh mía vào này. Đấy, còn ở đây là đầu ra này thì à, ở trên này có một lớp kính nhất là để chúng ta dễ sẽ theo dõi cái ờ, quá trình ép mía này thứ hai là dễ có thể ờ, tháo lắp để vệ sinh cái trục này đấy ở ờ, sau này là chỗ đầu ra của nó sau khi ép một lần thì bã mía sẽ ra đầu này đấy thì ở đây thì chúng ta có mở ra để xem cái chuyển động của nó đấy thì uh, motor motor phần dưới sẽ chuyển động qua cái xích này đấy này có một bánh răng nhé đấy, thì nó chuyển động qua bánh răng này để chuyển động thẳng vào cái trục đấy, nó chỉ chuyển động ở trục trên thôi nhé để trục ờ, trục ờ, miếng nghiền trên thôi đấy. thì trong quá trình mình sử dụng có thể ờ, bôi thêm mỡ để tăng độ thọ của máy và máy chạy êm hơn còn ở bên này là điện này đấy đây là công tắc này còn đây là đèn đèn báo điện này đấy cắm điện bên này còn ở bên này bên này là ba ba cái bánh răng ba bánh răng này của ba cái trục Đấy, hai hai dưới và một trục trên thì uh, chuyển động từ motor sang sẽ chuyển động qua trục trên bánh răng trên thì từ bánh răng trên sẽ chuyển động xuống hai bánh răng dưới để chuyển động cho hai hai cái trục ở dưới này nó quay theo đấy nó nghiền nó ép cái mía cây mía nó ấy hơn đấy, máy thì lắp đặt khá đơn giản thôi những phần này thì là những chỗ là đậy để à, vì à, quán nước mía thường là sẽ ở ven đường hoặc là có thể ở những nơi mà có bụi các thứ ấy, thì đây là những à, chỗ để chúng ta nắp đậy lại để ngăn những bụi bẩn hay là các thứ nó bám vào bánh răng và ở đây thì chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh cái trục này đấy ở trên có lớp kính như này đấy, chúng ta chỉ cần kéo ra này đấy đơn giản thế thôi đấy. sâu vào ba cái trục này đấy nói chung là nó làm những khe rất là nhỏ tí ti và cái độ à, khe hở giữa các cái trục này khá là nhỏ đấy để à, vì sao vì để khi cây mía nó đi vào khe giữa mấy cái trục này nó được ép sát sạch nước đấy ở đây là cái phiếu ờ, cái chỗ để chúng ta bỏ cái mía vào cũng được tháo ra này đấy các ờ, bộ phận của nó tháo ra lắp đặt rất là đơn giản đấy. dễ tháo ra để dễ vệ sinh đấy, đấy cái trục này nó được ờ, thiết kế siết xuống như này để cây mía được đi vào đi thẳng vào khe giữa các trục đấy khi chúng ta lắp đặt thì ờ, nhớ là cái hướng cái hướng xuôi của cái cái cái ờ, đầu vào này đấy là bị đi chú như này đấy lắp đặt đơn giản như thế thôi đấy. rồi chúng ta đẩy lại như này để nhất là tấm kính này để chúng ta ngăn được cái lớp bụi nó bám vào khi chúng ta xay thì bụi nó sẽ ờ, bám vào cái, cái nước mía và kèm theo một phần nữa là đầu ra, đây là đầu ra của nó này có cái vòi này để chúng ta hứng cái ca hay là những ờ, cái gì để hứng nước mía thì ở trong bộ phận này sẽ có một cái lớp lọc đấy đây cái màng lọc của nó chúng ta có thể tháo rời ra nó được đấy, lọc đấy, khi mà chúng ta uh, sau một ngày hoạt động của máy thì chúng ta có thể tháo lớp lọc ra đấy đánh trào đi đấy, sạch nó đấy và chui rửa được cái lớp này luôn tất cả máy được làm bằng inox thôi nó à, dễ vệ sinh Đấy. cái này thì uh, bình thường chúng ta sau một ngày làm việc chỉ cần uh, tháo ra và lấy khăn ướt hoặc là dùng nước trực tiếp luôn để nó sạch ngay Đấy. chứ bảo quản máy móc để sử dụng cho đợt sau máy thì làm tổng thể bằng inox này để lau chùi sáng bóng này máy inox thì có một tia có một cái lợi thế đó là dễ vệ sinh khi ờ, chúng ta sử dụng thì ờ, chỉ cần ờ, một là lau lấy cái khăn ướt lau qua một cái là nó sáng bóng ngay máy thiết kế ở dưới các chân có các chân cao su như này nhất là để nó bám vào nền chỗ chúng ta để máy đặt máy Đấy. thứ là để cách điện để à, đề phòng những trường hợp à, ví dụ nước ở dưới nó nó, à, nó cao thì chân cao su này sẽ cách một lớp đi tầm khoảng hơn một phân Đấy. tổng thể con máy như thế máy ra tiền lợi nhỏ gọn thì quý khách có nhu cầu mua máy ép nước mía mini thì vui lòng liên hệ để máy cường linh thì chỉ 123 giải phóng ma Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để góc màn hình đấy Ờ, các bạn à, liên hệ hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm và biết những à, phương thức vận chuyển của chúng tôi Đấy, bên à, điện máy Cường Linh thì luôn hỗ trợ khách hàng vận chuyển về tận nhà Đấy, nếu mà quý khách không cần gấp thì chúng tôi sẽ vận chuyển gửi, gửi bên bưu điện hoặc là bên Viettel để mang về tận nhà mình luôn Đấy, đến nơi để cắm điện kiểm tra nhất là máy móc không ồn này rồi trục các thứ nó chuẩn này đấy thì mới phải thanh toán còn nếu mà khách hàng cần gấp thì chúng tôi sẽ có những phương thức ờ, nhanh hơn như gửi xe đấy thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo những sản phẩm mới hơn đấy, chùa điện máy từ lên chúng tôi mang lại thì ờ, bên này chúng tôi có một số máy em nước miếng lớn này đây là máy cưới lớn máy có bàn có tủ đấy con máy này thì tiện cho những quán à, lớn những quán à, chuyên bán nước giải khát có bánh xe di chuyển thì à, xin chào quý vị và các bạn nhớ like và đăng ký kênh cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều